Rồi, video này thì à, Mona sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hoa đá nha. Thì đầu tiên á, để mình dán cái cục đá này lên trên à, cái ống hút này mình sử dụng ống hút được còn nếu không á, thì các bạn à, vẽ trực tiếp lên trên móng luôn. Cái này là lên trực tiếp lên trên móng này. Cái này gọi là hoa fan nhưng mình không vẽ lên, mình không nặn lên tâm mà mình vẽ trực tiếp lên móng luôn thì nó sẽ ra hình dạng như thế này. Còn cái này thì mình có thể vẽ lên ống hút hoặc là mình có thể vẽ lên móng à, cũng được nha. Đó, thì vẽ năm góc thì mình vẽ được nhiều mình nặn được nhiều sau đó mình bóc ra mình để dành mình xài thì đầu tiên á cái này thì mình sẽ hướng dẫn tán bột luôn mình sử dụng hai màu bột này cho nó tiện ha mọi người cũng xài nhiều à, hai cái cái cái màu bột này thì mình vẫn có à, dùng liquid ha cái này mình sẽ không có dùng à, nước làm hoa mà mình sẽ sử dụng à, liquid nhá nước làm hoa mấy bạn xài thì nó rẻ à, xài cũng được nhưng mà do nước làm hoa nó làm cái màu của mình đó, nó không có được tươi ha nó bị chìm xuống rồi mình lấy cục bột để mình xem mình ước lượng xem là à, mình cho aceton luôn nó có ok không ha kéo một chút xíu cho cái phần có phần đuôi này rồi ok rồi ha bắt đầu mình nhấn này đập nhẹ này đập nhẹ này đó. Trên phần đuôi nhọn là hơi kéo lên trên chút xíu này cho cái phần trên này nó có cái phần đuôi một chút nha hơi có phần đuôi một chút xíu rồi bây giờ mình sẽ lấy màu mình tán nè mình sẽ lấy màu hồng có nhũ mình lấy màu hồng có nhũ mình nhấn xuống đây chút xíu cho bớt nước đi nhấc lên mình đặt lên này đặt lên à, mình sẽ tán cái màu mình di nó ha nhìn vậy thôi nhưng mà rất là nhẹ tay mình di di ha mình di rồi mình không di lại nữa ha mình di phía bên dưới này rồi này là mình sẽ không quay lại mình làm nữa mình làm thẳng lên trên này luôn à, nếu như mà mình đang di ở trên này xong mình quay xuống đây mình di dưới này mình tán thế này là nó sẽ bị nát và là sẽ bị lem bị dơ màu á ha nên là mình đã đi qua rồi là mình đi qua luôn chứ mình không quay trở lại mình tán lại phía bên dưới nữa mọi người hiểu ha đó cái này mình vẽ trực tiếp lên đây cũng được ha nhưng với cái bột này á bột này thì vẽ trực tiếp lên ok ví dụ như cái bột mà pha mà hơi trong trong một chút á nó có clear thì nó trong thôi không có gì hết cái bột này nó đục này cái bột này nó đục còn nếu như bạn muốn cái bột này bạn muốn cái bột này nó hơi trong trong giống mọi người làm trên mạng á đó là thì mình pha clear vô mình pha bao nhiêu tùy mình trong nhiều hay trong ít là tùy mình đặt sát đôi cái cắn này à đặt sát vào cục đá này đặt sát vô đặt sát cục đá rồi tiếp tục tiếp tục cũng lấy như vậy rồi xong mình kéo cái phần chân này xong mình sẽ vỗ nhẹ nó rồi dạ, sau mình sẽ lấy bột màu hồng nhũ cho nó xuống đây chút cho nó bớt nước đi nước nhiều quá khi mình đặt lên cái cánh nó, nó sẽ chảy ra nó sẽ lem ra nhiều chỗ nhớ là khi mình tá này mình di này cho mình lên xíu rồi sau mình sẽ nhấc nó lên mình đặt con đây hai cánh hai bên mình làm trực tiếp trên ống cũng được luôn nha mọi người à, nhưng mà mình làm ở dưới mình đặt lên á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà mình làm trực tiếp còn cái đá này á, mình à, cô đang hướng dẫn các bạn làm nên mình dùng đá à, bình thường thôi còn nếu mà cần thì các bạn dùng đá đẹp luôn à, đá như những cái hạt đá như thế này này đá như thế này đá như thế này đó à, thì nó đẹp luôn làm cho khách thì nó đẹp luôn hoặc làm trưng làm mẫu làm tiếp tục kéo phần đuôi này à, cho nó có hình giọt nước á nhấn nó qua hai bên nó phần qua hai bên nhưng mà mình cũng phải kéo lên cho nó có cái phần đuôi ở trên nha phần đuôi ở trên này này cần nó hơi nhỏ rồi chút xíu mình tém hai bên vô à, xong mình sẽ lấy một màu mình đi xuống cái này chút xíu rồi mình đi lên mình tán à, nó còn ướt thì mình để một chút xíu mình lấy cái cánh thứ hai mình làm luôn cái cánh thứ hai luôn tán đi chang như vậy luôn có một có một form một một kiểu một muốn làm cánh tròn cũng được cánh dài cánh nhọn gì cũng được nhưng mà cách tán bột nó là như thế nhưng mà này tán ta muốn cái cánh nó đục thì mình để nguyên chất như vậy cái cánh à, màu màu màu kem này này mình để nguyên chất như vậy còn nếu mình muốn nó hơi chăm chăm thì mình lấy chút bột clear mình pha rồi tí nữa cô sẽ à, lấy cái bột clear và cô pha rồi cho bạn coi à, à định vị cái chân nó trước định vị cái chân nó trước nha kéo nó xuống này định vị chân trước đẩy cái phần chân cho nó ôm này nó ôm vô cục đá nha nó phải ôm vô cục đá nhưng mà nó thấy nó nó bị khô rồi nó chưa có cái độ ôm á mình thêm chút bột đi ở đây giữ cái phần chân nó lại rồi mình đẩy này phần này cho nó ôm vô Vâng, phải ôm một đá nha rồi phần bên này cũng vậy này thêm xíu bột bia vào đây rồi cho cánh này lên mình vẽ thẳng lên được nha mình vẽ thẳng nó lên được luôn nhưng mà mình vẽ thẳng lên cánh nó sẽ không có nét làm ra ngoài như thế này rồi thì mình cứ um, làm từng cánh lên Đấy, hai cánh ôm hai bên cái này thì nó dễ hơn hoa fantasy hoa đá thì nó dễ hơn hoa fantasy nhiều hoa fantasy làm không cẩn thận nó méo á tại hoa fantasy bây giờ họ dùng nhiều hoa đá cũng dùng nhiều fan dùng nhiều và họ lười không muốn làm nhất là các các chủ tiệm họ đặt không à có khi đặt 500 cái khi đặt ngàn bông như vậy đó nên là hoa fan nó vẫn được chuộng hoa đá cũng được chuộng hai cái loại hoa này là cô thấy là cô phải làm liên tục mọi người đặt liên tục luôn thì cô muốn là các bạn học cái cái cái cái này thì mình ứng dụng luôn đó trong lúc mình mình tập mình làm mình để lại bông á để mình làm cho khách cái thứ nhất cái thứ hai là mình có thể mà mình bán được nếu mình có thời gian á thì làm cái này hơi cực á nhưng mà có rất là nhiều người họ họ, thích cái gu hoa của mình á nên là họ đặt không biết sao cô đâu có bán hoa đâu nhưng mà cô làm bông lên cho mọi người cứ nhắn tin là đặt hoa đặt đặt hoa đặt kiểu này đặt kiểu kia của cô chụp hình gửi cho cô mấy cái hoa mà cô cô làm ra đó, đó mọi người chịu khó mọi người đăng hình lên mọi người đăng hình lên là mọi người sẽ có đơn hàng mặc dù làm hoa hơi cực nhưng mà mình lên tay rất là nhiều mình làm khoảng chừng 500 bông thôi là là mình lên tay rất là nhiều luôn đó nó phải dính cho cục đá nha nó không dính cho cục đá tí nữa à, mình nhấc nó ra thì đá thì đá hoa thì hoa nếu không sao thì mình gắn lại được mình gắn bằng bột ly hoặc bằng keo cũng được tí nữa mà mình cảm thấy nó, nó lỏng lẻo quá thì rồi tiếp tục ba cắn ở phía bên dưới này này mình cũng đặt nhẹ vô thôi mình đừng có đặt rồi mình nhấn nó chèm bẹp xuống ha mình đặt cắn lại trước trong hai cánh này nhỏ hơn đặt hai bên nha thì cái cánh này nó sẽ to hơn hai cánh này nhỏ hơn mình đặt xuống mình nhẹ tay thôi mình đừng có nhấn nó xuống để cho nó bẹp được ống hút ha đó rồi tiếp tục thì mình sẽ thêm hai cánh nữa hai cánh ở dưới này thì dễ rồi mình sẽ thêm hai cánh ở trên nữa có một cánh đó mình cứ làm tới làm lui thì mình đặt lên nó thôi để nó rất là dễ và cắn nó nét hơn là mình vẽ trực tiếp lên cái cây với cái đá đó thì các bạn làm không cẩn thận thì nó sẽ bị chảy giờ người ta là người ta làm như vậy hết nhấc này mình đặt nè hai cái hai bên này đặt ở giữa trước này nhấn nó vô này đẩy cái phần đuôi cho nó ôm này bên này cũng vậy ha mình sẽ làm một cánh ở bên này nữa Đấy, cánh này là xong nè thì cô vẽ à, lên đây thì cô vẽ từ từ để các bạn à, xem nhìn cho nó rõ còn khi mà quen tay này thì mình vẽ nhanh lên một chút nha mình làm nhanh lên chút đó là xong cái bông còn cái phần ở giữa này đấy mình sẽ tìm một viên đá một viên đá rồi mình mình đặt ở giữa là xong tìm một viên đá nè thì một viên à, mình có thể tìm một viên đá nhí thôi đá nhỏ này sau đó mình để à, mình gắn một viên đá lên gắn một viên đá lên là xong rồi là xong cái bông cái hoa ôm đá rồi người thấy ha